ơi mọi người đã sẵn sàng chơi uh, à, hu mình chứ mọi người ơi yeah. rồi. anh bu ơi trong mặt quá trời ơi rồi anh bu lên trên đó làm cái gì vậy xuống dưới đây đi anh xuống đây anh bu ơi anh té cô thiệt quá <laughs> <laughs> cái đó tiếp mà em Trời ơi, em rôm la quá trời la rồi. Là tôi nè đó, tôi nè Samira okay. dễ thương không? Ok và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Human Front Flash nha mọi người nha Thì uh, ngày hôm <laughs> sao tôi thấy hai ông kia bị bị, bị đánh <laughs> dằn xuống dưới vậy Thì ngày hôm nay uh, chúng ta sẽ quay trở lại với series uh, game uh, thiểu năng của anh em chúng ta đó Một series vô cùng uh, vui nhộn Ok Thì uh, hôm nay chúng ta sẽ chơi cùng với lại uh, Simmy, Sammy, Kairon, Siro và camu nha các bạn nha Đấy Thì bây giờ uh, ok anh em đã sẵn sàng chưa nào à, này các bạn dạ. ơi chơi rồi nào rồi ok bắt đầu nào ba hai một vô ê ông có thể bỏ ông hay nào ông hay ông, ông bỏ cái tả tôi ra được không đâu ờ. anh ba tới ơi thì cái màn đầu tiên thì theo như mình thấy là hình như là mình phải văng người qua đây nào ui rồi yes à? Ờ, à, anh em qua đây đi, anh em quay để tôi ờ, giữ mọi người lại nè. Cái ơi, cái qua đi phòng bơi. đó chim đó chim mọi người ơi bám lên cái cây mọi người ơi bám lên cái cây bám lên cái cây nó đưa qua đúng rồi bám vô cái cây xong cái cây nó đưa lên cho mọi người văng qua hiểu không mọi người ơi camu làm thiếu nữ bên ô cửa sổ rồi mọi người mui ơi mui đâu rồi simi <laughs> văng dưới khó à. vậy sao trai qua dễ vậy rồi mọi người qua đây xem qua đây phòng mới nè sam qua đây phòng mới nè cố lên đừng để hết đà sam ơi đừng để hết đà sam ơi Ôi Sam ơi Sam Kéo Sam lên kéo Để để để để Phong Để để để Phong kéo Sam lên Phong kéo Sam lên Lên lên lên Cai cai nắm cho cái bông mình kéo kéo lên bụng Để mình kéo lên Oh my god Rồi lên rồi à! lên nè à. Tụi mấy thấy xuyên té A few minutes later. Rồi à, bây giờ mình qua đây nè mọi người, bạn mua qua kia rồi. Ok, đây, hình như là bám vào ở đây nè bám cái này xong đu qua kia để tôi để tôi coi tôi thể hiện nè rồi xong luôn trời ơi tôi qua đây đợi anh bữa em trời ơi để em bây giờ các bạn hãy coi mình thể hiện nha đầu giờ tôi sẽ nhảy qua tao Đâu ơi Đây đây đó mọi người nào Cái này tại vì em đang lên không được cho em nắm cái mặt của chị <laughs> để, để, để, để, để ờ, em để em để em đẩy lên em làm nào để em đẩy người lên nhở? đây không không có cách nào đâu chị không cách nào đâu chị à! sao đẩy người lên hả đây đây đây đây cái chị đẩy chuột chơi, chị đẩy ờ. chuột chơi đẩy lên chị có lên ngưỡng rồi lên chị ơi ngưỡng lên ngược ngược chụp lên ngược chụp lên ngược chụp lên ngược rồi đi tiếp mọi người ơi tiếp mọi người ơi rồi qua đây qua đây đi đi đi qua đây qua đây qua đây mọi người qua đây mọi người qua đây rồi đi tiếp thôi mọi người ơi đi tiếp rồi không qua đi không thể cái lái mà ok ố này đi sao vậy dạ. cái đi sao vậy bên này hình như dạ. là mình mình mình phải nhảy là xíu mới xíu tránh được <laughs> bây giờ hình như chỗ này phải nhảy qua đây nè dạ, ôi ôi cái này <laughs> ôi cái cái cái này nó tưng mình lên nha à hiểu rồi hiểu rồi vậy mình leo lên cho nó tưng mình lên đó mọi người mọi người leo đi mọi người leo đi à phải bám vào phải bám vào bên bên bên kia nữa nha mọi người ờ à, bám vô tưng tưng xong bám vô nha à khó à bám vô bám vô bám vô bám vô xem bám vô trời ơi xem gần bám rồi để phong à. ui ủa sao phong không bám vô kia không bám vô này làm gì vậy ơi ơi cay chưa kịp lên nữa cay chưa lên đó mọi người đây coi phong nè ấy à Cây á nhờ Oh my god ui ôi khó mày. Ủa nha cái bỏ mình sao chơi trời Ui, đúng khó luôn á. mọi người, mọi người, mọi người né, mọi người né ra, mọi người né ra. Để để để để phong, để phong thể hiện thử phát coi. Đó, à, xi xi xi Mọi người lên đây. Lên lên lên mọi người, bao lên mọi người, mọi người bảo. Rồi. Rồi. Yes, yeah, tôi bám rồi, tôi bám rồi, tôi bám rồi tôi bám rồi tôi bám rồi bây giờ tôi bay rồi mà sao mà người nắm tay tôi lại từ từ chuẩn bị buông tay nè chuẩn bị buông tay nè cái gì vậy mấy bà nè nè nè không biết chơi á không biết chơi thì buông tay ra đi ta chơi ê mọi người ơi mình quá nè mình quá rồi nè cay lo đi cay có lên cay ê rồi để để phong để phong ok nào không ai nè đẩy đi bình dưới đây nè đây đây đây đây đây đây đây đây nè bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn bạn nắm vô chân mình bạn nắm vô cái chân mình nắm vô ok à. lên lên người đừng đừng đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi bám vô đầu em đâu ơi cái đầu em đâu ơi nắm cái chân em nè đâu đâu anh nắm cái chân em nè hả bây giờ cho cay nắm cái đít của em xong em đi xuống em nắm cái đầu anh ok được được được cay cay cay nắm cái mông của mình nè nắm vô à, đây đây đây đây từ từ mọi người đừng có lao mọi người mọi người mọi người đừng đừng đừng có la ồn quá từ từ để phòng đây à rô rô rô rô đây đem em nắm đầu rô rồi ok kéo lên cây kéo lên cây ơi kéo lên cây ơi em phải nắm lên đất cây ơi từ từ từ từ từ làm lại làm lại làm lại từ từ khoan từ trước tiên cứu uh, rô thì tôi sẽ cứu sam trước cứu sam trước kéo kéo kéo kéo kéo kéo lên cây kéo lên kéo lên đầu mày ra mình đang kéo cái đầu mày ra kéo kéo ờ. sam buông tay ra sam buông tay em thật rồi anh buông tay ờ. Ờ. anh sam buông tay ra luôn sam mày buông sam buông tay ra phòng phòng phòng đang ngắm <laughs> khổ gì nặng quá vậy rồi ok rồi ok rồi bây giờ bây giờ tới lượt ai giờ tới lượt ai roa roa đây đây nè cây cây cây nắm cái chân phòng đi đây mình nắm chân rồi sam ơi sam nắm vô vô người cây đi rồi đây đây đây đây rồi rồi rồi rồi đây đây đây từ từ từ rồi mọi người mọi người đi mọi người đi đi đi đi đi đi xuống đây xuống đây ok rồi râu râu tôi đang từng bước một leo lên tôi đang từng bước một leo lên ê cái chân té cái chân té cái chân té té chết rồi anh nắm được cái chân con hậu rồi kéo lên rồi lên lên lên lên đâu chạy ổng đi ôi có anh sim ơi này là leo leo leo leo qua bên đây nè mọi người qua bên đây nè qua bên đây đúng rồi qua đây nè đi bên đây nè <laughs> bà mui có mỗi cái chỗ này thôi tôi thấy bà leo khó khăn mình giơ ai tay lên mà đó mình leo mũi lên là đó nó lùng ngoài đời lùng trong game nữa à, cái gì vậy đâu em mới vừa leo thôi mà đâu <laughs> rồi xong luôn tôi qua bên đây lại luôn rồi nè mui mui mui mui mui mui nè từ từ từ bây giờ nha đem đem đem chỉ mui nè mui giơ hai tay lên mui đương chuột giơ hai tay lên rồi xong mui bám vô rồi mui đương chuột xuống đã đưa người lên xong mui nhảy lên mui buông chuột ra rồi lên đó à. trời ơi khổ bà mui quá rồi leo đây mui rồi bây giờ em chỉ nè mui uh, bám vô đây đó xong đầu nó sẽ đẩy mui cái đầu đẩy mui bám vô bánh xe à! để tôi cứu mọi người cho <laughs> Đâu ra Cái gì vậy? Em à, Xin lỗi, xin lỗi Em em em tính cứu nhưng mà Sorry Rồi thêm thêm một cái ông dương quá đi Rồi thêm ông dương quá rồi xuống Cái này ai cứu ai nè Anh siêu dân ơi Anh siêu dân ơi cứu bọn em với Thôi cái này khó quá, hỏi cái này khó mình mình mình qua map khác đi. <laughs> cái này khó much, much, much later. Ôi, nói chung là hồi nãy á, là map kia khó quá cho nên anh em bọn tôi quyết định chuyển qua map khác. Thì map này tôi đang cầm cái cục gạch uh, rô đưa. Đâu đâu em đập ừ. đầu anh ngoài vậy không? không phải, không phải. Đâu đập ừ. đầu không? Nè, dạ, dạ, dạ, mười. Đi tìm cái chìa khóa nè. Mui bỏ tay em ra. Không không không phải không phải. Đây đây đi ra ra, tôi dùng cái cục đá, tôi tôi tôi đập cái chìa khóa từ ra. Đụng đầu anh đập cho. Ôi ừ. rồi rồi rồi rồi rồi rồi. Ồ được rồi hay hay hay không hay không hay không đó chích chích chích chích từ từ rồi <laughs> rồi đi qua đi qua đi qua đi qua rồi ơi tôi thì tôi vẫn cứ mở cửa còn sao mày vẫn cứ nắm cái quần tôi đây mà lại ờ, trưởng nắm quần anh khi nào rồi này cái ủa bên này chơi sao à à hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi để em để em ôm chị lên cho mọi người mọi người mọi người hiểu rồi mọi người mọi người tránh ra mọi người tránh ra hình như là tôi phải bơi cái khúc gỗ này đem đem qua bên kia để làm cái đầu mình đi qua tôi mà tôi mà rồi râu râu lên mất tiêu rồi anh nắm cái khúc gỗ nè anh nắm anh anh nắm cái khúc gỗ nè anh kéo qua đó để làm cầu cho mọi người đi qua giúp em với ơi mọi người Sim, Sim nhảy lên khúc gỗ chi người nặng đang, đang nặng khúc gỗ đang nặng em ơi Người ta đang nặng muốn chết Từ từ từ Sam ơi Sam ơi à, à, bây giờ là mình giữ khúc gỗ mình không mình mình không cái mặt xuống dưới mình đẩy qua đẩy qua Nhanh khúc gỗ đi đâu Cậy bả đi đâu Cậy bả đi kéo khúc gỗ nè đây Khúc gỗ nè Trời ơi Nắm vô Đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi à, rồi rồi ok ok qua qua qua qua qua qua qua qua qua à qua được rồi hay chưa hay chưa vỗ tay vỗ tay trời ơi anh em mình hợp tác quá đỉnh không ơi qua bên đây ủa bên bên này làm gì ơ mình mình cứ qua bên kia xem thử ơi à, không bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây nè bên đây nè bên đây nè bên đây bên này làm việc con đường nó không bày cho mình đi đơn giản vậy đó mọi người nó là phải cho mình cùng cần á ủa ôi rồi ba được thành chứ rồi ai là cục đàn phá cửa nè Giờ dạ là mình bắn siro anh kia đúng không? Đây, để em, để em rồi. Ủa? Ủa phải không? Ủa phải không? <laughs> À, phá tường, phá tường, phá tường mọi người. À, à không. tường này. Không, không, không, không. À. Không phải, không phải, không phải, không phải, không phải. Hình hình như là mình mình phải lụm mấy cục gạch này mình bỏ vô cho nó bắn, nó bắn vô bức tường á. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À từ từ từ. Mười đi ra, <laughs> mười, mười, mười, mười, mười đi ra, mười ra đem, đem, đem em em xoáy này lại. Đem lên đây cục đá nè từ từ từ từ từ từ từ để phong để phong xây cái này nè rồi rồi ok rồi ok đó bỏ bỏ cục đá lên bỏ cục đá lên hay quá sim ơi hay quá một cục thấy bà nội rồi bắn nè chuẩn bị khai hỏa rồi bắn người vô nè ủa sao mất tiêu ơi ông rô ông rô phá tường rồi ơi mọi người mọi người thôi mình đi qua đi ông rô phá tường rồi thôi kệ đi qua đúng rồi để tôi phá các ơi Rồi bây giờ anh nắm em cho cần... cục gạch đi Em em, em nắm cho người anh xong anh em mình em kéo Dạ anh em kéo đi Đúng Rồi kéo Cay cay kéo Cay kéo bụng cay Nhảy Ôi ôi ôi ôi ôi yes Ok ờ, rồi được rồi được rồi Ủa khoan Ủa khoan Sim Sam ơi Bây giờ mình nhảy qua được đó Anh làm bên kia mà Kéo bên nội, kéo bên nội, kéo bên nội, cho qua được ơi. Sam, Sam, Sam. Qua qua qua đi, hỏi hỏi hỏi hỏi cho qua đi. Bên đây cửa bên đây, bên đây. Rồi vô đi mọi người, vô đi, vô đi. Rồi ok. Bên này làm gì nè? bên này à hiểu rồi bên này bên này mình mình mình đẩy mình đẩy cái xe lại lại lại chỗ này cho mọi người leo lên rồi mọi người leo đi mọi người mọi người leo lên đi leo lên leo lên thôi leo lên thôi leo lên Sam, Sam, Sam cầm cái cây làm gì? Không, có cái que làm gì vui lắm. Cho nè. Sam, Sam có cái đầu chị ơi ơi ơi cửa mở rồi nè thôi cửa mở thôi đi đi qua cửa đi mệt quá đi cửa rồi thiệt mấy cái bà này mấy cái bà này nhảy lâu quá trời chân người ta ngắn ủa rồi rồi bên bên bên bên này mình dạ. chơi sao Ờ vô đây trong đây mình ngồi cái Bà mua bà chui vô cái ống khói làm mọi người ơi đẩy cái xe mọi người ơi à, Ủa bà mui bà làm gì ống khói Chị làm gì chị, làm người ống khói Chị vào thử xem có cái nhớ đâu có cánh cửa bí mật Ê khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan Chỗ này chỗ này có khúc gỗ Có khi nào là cầm khúc gỗ sau nó nhảy nhảy xuống dưới nước cho nó trôi đi không ta sao sao ông có thể suy diễn hay tao để thử để thử hey. Rồi xong tôi chìm luôn rồi Cái xe cái xe hiểu rồi Bây giờ mình mình kéo cái xe qua à. kia Mình kéo xe qua kia Đi đi đi đi Để phụ đâu Nó nặng quá nó nặng rồi nó nặng rồi nó nặng lắm rồi nó đã nặng rồi các bạn con leo lên được hãy đương hãy đương con chó đớp này đi trời ơi anh em không thương tôi anh em đẩy ra luôn trời ơi con bỏ ta cho tiếp này kêu rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi để chị đó anh em ơi tôi đã thấy một cảnh tượng là tôi thấy uh, chiếc xe à, tôi thấy là chiếc xe chở lúa bắt đầu mọi người ơi yes tôi lên được rồi yes tôi lên được rồi tôi sẽ là người qua trước tôi sẽ là người qua trước ừ. mọi người có thấy không ông phong chỉnh cái đầu tôi lên thì được lên spiderman yes tôi qua được tôi qua được tôi qua được tôi sẽ là người qua trước tôi qua trước đâu luôn trời ơi xây cái xe đó môi <laughs> tôi biết à ông đâu sẽ nắm cái mông tôi à qua đi đâu qua đi nhanh đi đâu em vô tay đi vào Mày Wow. mình quá hiểu ý nhau buông tay cùng lúc luôn Đúng vậy Nhưng mà xin lỗi anh Em sẽ hoãn mọi anh Em đi trước đây Sao vậy Gọi Rồi ok Yes Qua rồi Mùi sẽ là hồi chị em tôi sẽ hy sinh được nha Ờ em ờ, ờ, ờ, Ủa đi bơi đây dạ, Ok dạ, dạ. Từ từ từ từ từ bây giờ Bây giờ bây giờ chỗ tiếp theo mình đi đâu đây Ủa chỗ này Bắt cua bắt cua bắt cua bắt cua bắt cua Trời ơi tôi ghét bắt cua nhất luôn á trời Ê nhưng mà bên này có cái xe Có cái xe này bự gấp đôi cái xe bên kia Cái xe này khinh nổi không ta Được á, nghĩ anh được á Chúng ta cùng nhau đồng lòng đi Đây đây, đồng lòng Em đẩy chị kéo Đúng rồi Cái xe nó bự vậy Ôi đẩy được, đẩy được, đẩy được Ủa sao cái xe nó méo Cái xe nó qua đây nè Cái xe nó qua đây nè, cái xe nó qua đây nè Sao cái xe nó méo vậy Ờ, kéo, kéo qua, kéo qua, kéo qua, kéo qua Đừng có kéo xuống sông nha Đừng tâm Đem đi, đem xe đây đem xe đôi, đem xe đôi Tôi nữa đúng không, tôi nữa đúng không Được chưa xíu nữa đúng không ok chưa cái này ok chưa à ok đó ok đó okay. ra đi ai mọi người ơi em rớt mọi người ơi mọi người quá nhanh đi mọi người mọi người quá nhanh đi mọi người mọi người quá nhanh mọi người quá nhanh <laughs> ok sao ơi sao ơi cái tay của em nó bị gì nè lên mọi người đưa cái chân xuống cho em đưa lên nè chết rồi mọi người tay em bị gì á dạ, ok tôi thấy tôi thấy phòng sam đang ờ, tranh giành nhau không ơi bỏ đi anh đưa chân xuống cho mọi người đu nè mọi người ơi nắm chân anh nắm chân anh nắm chân nắm được không ơi anh anh anh anh anh anh anh anh cứ để mọi người nhảy anh cứ để mọi người nhảy đi với cái chỗ nào khó sim bỏ tay mình ra sim ơi đừng có đẩy chiếc xe bỏ tay tôi ra bỏ tay tôi ra xong rồi xong luôn mất cái xe luôn rồi rồi xong luôn xếp xe là ô sếp rồi xếp rồi xếp rồi xếp rồi xếp rồi xếp rồi xếp rồi sếp rồi sếp rồi sếp rồi sếp rồi sếp rồi Tôi đưa yeah. cái nóc qua cho mọi người nè xếp rồi anh ơi, thôi qua thôi Vậy <laughs> quá Mùi má quá, mùi đẩy với chè luôn nhớ luôn Mùi biết chơi game mà mùi Tôi khổ quá Chị không biết chơi em à Mọi người Mọi người tập trung chuyên môn nè trời ơi Đánh nắm em lại, đánh nắm em lại Rồi rồi, rồi rồi à. Cái gì đây nắm à. em lại anh nắm chỗ nào vậy à. đâu nắm đồ đấy từ từ đó đó đó Đồ ừ, mà người biết bấm vậy rồi, mất cái mắt của mất cái bay bên kia kìa Ủa thả cái bóng đi, thả cái bóng đi, thả cái bóng đi Ừ, đó, bóng rồi sẽ lên được Anh thả em ra luôn được Một Hai Ba Ui Được ai được ai được rồi chưa Mình bấm không được Mở trụ nào vậy Ê, tôi lên rồi, tôi lên rồi Ê, tôi thích lên rồi rồi ừ lấy đà thôi mời lấy đà lấy đà, đà, đà, đà tôi đang lấy cái mông tôi dạ. dạ. Dạ. yes tôi qua rồi buồn quá à bây giờ chỗ này là mọi người leo nó chạy đi để tôi tôi lên trên xem bà leo lên cổ tôi trời ơi đi vô mà thì cứ lên đi sao nó kiểu ơi chân em mua nắm chân em mua nắm chân em để cho nó dài xuống đâu nắm cho em đó à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi rồi ok rồi rồi thắng nè thắng hơn nè mọi người mọi người quay lại quay lại tao bán bỏi tao bán bỏi hình như không hình như không không không không cần tao bán đâu ôi lấy mình chơi câu trượt câu trượt câu trượt câu trượt câu trượt này ở đây nhìn cái gì vui mọi người yeah qua được rồi Trời ơi hay là giờ mình phải phải phải sử dụng gọi là năng uh, gọi là mình phải kéo Ê. nhau để lên đây ờ kéo nhau lên đây nè nghĩ vậy đó kiểu vậy nè đó à kéo nhau lên để mở cái cửa kia kìa có cái cửa cho anh kìa rồi rồi hay quá <laughs> hay quá ồ hay quá yes. cặn lên không cặn ủa vậy mình đi đâu nữa à à, à, à, à bên bên này bên này bên này bên này để mở cửa nè mọi người mọi người mọi dạ, người mọi người qua đây mọi người qua đây dạ, dạ, kìa, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, Mọi người qua đây lại, mọi người qua đây lại. Qua đây, qua đây, qua ờ, đây. Quay kìa, quay kia lại, quay kia lại, quay kia lại. Yeah, <laughs> Rồi, xong luôn. Ai giỏi, ai giỏi nhất? Chị em mình, mình là người giỏi nhất, mình sẽ cho mọi người xem sức mạnh của bạn. đừng ai cũng giỏi hết cây ơi. Bây giờ á, hình như là mình mình mình phải dùng cái đó để mình kéo bóng đèn xuống á. Để để để em cho, để em cho, để em. Để chị, để chị, để chị. Để cho. Ờ, mọi người nhìn cô dùng mắt chết kìa. Wow. Trời ơi, con người. Rồi. Rồi. Kéo vô, kéo vô đâu đâu đâu rồi đâu đâu có thể nào anh anh có thể nào anh để cho mọi người chơi theo một phong cách tự nhiên của game được anh chơi kiểu đó anh chơi kiểu còn gì vui nữa phải để cho mấy cái trò nó vui chứ ok để tôi bây giờ đi đâu mình đu qua kia ai à xem lại chưa xem á cho xem lại chưa rồi tới lượt mui tới lượt mui qua đi mui hay quá rồi Dạ Anh em mình cũng qua đâu cây Bao nhiêu ừ, mình Anh em mình cũng qua Thôi kệ cây đi anh em cứu tôi với chị phải ai bập bêm làm bập bêm đây nè lên đây này lên đây mọi người lên đây hình như là mình phải lên trên kia mình lấy mình mình lấy cái gì trên đó xong mình mới xuống đây hay sao đó ờ, rồi đúng rồi cái bập bên kìa giờ sao ta lôi lôi đầu chị cây ơi lôi đầu chị à đô đô đô đô đô đô bên này bên này bên này đô bên này nè bên này nè cái sôi nè hình như cái sôi được múc nước hay sao á xịt lên xịt lên thả đi ra kia thả đi kia rồi xuống dưới đây xuống dưới đây mọi người xuống dưới đây mọi người ok ok mua đi em tao ờ, mua cho em Cãi luôn cãi với luôn, cãi với luôn, cãi với luôn. Spam boy, spam boy, spam boy rồi. Ôi xuống xuống cái hố nè. Chỗ này là chỗ nào? Chúng ta đang ở ờ, kỷ nguyên ờ, cái gì ờ, à! Cái gì vậy? À! Ủa sao chỗ đó nó có cái hố vậy? Không không thấy luôn á. À chị đem mấy cái tấm dáng này xuống đúng không? Có đem mấy tấm dáng này xuống không? Đua xô cho định anh ơi. Thằng Vinh này cái xô là có lý do gì không? À, rồi em lên rồi nè. Yes. Cay cái đó nhảy là cái đó té không không không uh, ờ, chứng kiến mình rồi, nhảy xuống rồi, luôn sếp rồi cái gì ơi xếp rồi không chứng kiến cảnh mình rơi xuống rồi bây giờ bây giờ mình mình ở đây mình ở đây mình chờ mọi người qua đi mình chờ mọi người qua đây, mình đi tiếp đây, rồi rồi từ từ rồi từ rồi chờ chờ mọi người qua ủa rồi ơi em đã bảo là chờ mọi người qua mà ờ qua qua qua qua qua bên đây qua đây được rồi nè qua đây được rồi nè qua đây luôn đi à rồi, bây giờ mở này, cửa rồi này nè cái xuống hả? mình mở cửa xong nè bây giờ mình sẽ dùng cái súng này mình, mình bắn cho mình lọt vô cái lỗ kia ờ, à, phòng lên trước đi phòng lên trước đi phòng lên trước đi phòng để bắn không dân đây đây đây để em ờ, đây, phong để phong đi trước để phong đi trước để phong đi trước okay, okay, rồi ok vô đây để phong bấm lên luôn <laughs> ừ chuyên nghiệp không chuyên nghiệp không chuyên nghiệp không uyển chuyển quá trời ơi chuyên nghiệp quá vậy sao yeah tôi đã win ủa gì mà mở không ơi ủa gì ủa sao nó có bị nhốt đồng đội đằng sau đây không ơi từ từ từ em thấy có cái hố có cái hố nó mở ra cái hố gì nè ra mươi ơi đừng nắm giờ em ơi Cái yeah em win rồi yeah đi đi theo tôi win rồi tôi win rồi nha mọi người trời tôi là người giành chiến thắng nha mọi người bao này bao khác bao này bao khác bao này bao khác nữa thuyền nghe thuyền nghe ê cái thuyền kéo cái thuyền vô kéo cái thuyền vô rồi xong xong kéo từ từ thôi mấy má ơi trời ơi thuyền vô người chèo thuyền không vậy lột rồi xong chết hết luôn cái thuyền ở ngoài à, kia trời máu quá Ê, chèo vô chèo vô không không chèo. mình nghĩ là vẫn được yên tâm để phong mà, phong uyển chuyển cho mọi người coi ơi <laughs> nhìn phong nè ôi nhìn phong nè nhìn phong bên kia có từ đang cố đang cố em lần đầu tiên thấy con người chèo thuyền lực thuyền ngược lại chèo vậy là định ghê hả được <laughs> ờ, ờ. rồi bây giờ mình kéo chiếc cano xuống rồi mình chở mọi người qua Ôi sếp ơi, sếp ơi, vô qua đây. Sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi. Rồi mọi người qua đây thôi mọi người. Rồi, đây lên thuyền này, lên thuyền xin nè. Bọn tôi đang kéo bọn tôi chết nào phụ đi em đợi Kéo bạn đi thôi, mình người lớn lắm ơi. Thuyền này chỉ có là chỉ cần nắm tay vô đây nè, xong rồi nhảy nè, à, đó. Nắm vô đây nhảy là được nè, đó. Đây đây đây. Phụ, phụ, kéo phụ nha. Thôi sao cũng được. Rồi ok. Sim, sim, sim, sim cứ bám nha, cứ bám nha. Giờ mình đi đâu? Giờ mình đi đâu? thôi sang nhà rồi Mấy cái này đồ độc ác em em đang xoay lại để để cho sim lên đấy mà ok ok à, không sao mọi người đi ra đẩy ra mọi người mọi người mọi người cứu lên chứ đây mọi người cứu tôi được tôi người chèo thuyền nè mọi người mọi người ơi tôi chưa chịu đây đây đây đây ê như cần đi thuyền ba hình như phải lên đây nè hình như đâu cần đi thuyền đâu ờ hình như thì anh đi vòng lên đây là kìa ủa đâu hình như qua đây mà ủa gần vậy mà nó cũng cho mình miếng chiếc thuyền bự không nó cho mình trải nghiệm bạn nó cho mình ờ trải nghiệm đúng rồi xin mời đi hình như là mình mình phải tìm cái chỗ đó mình phá cái đập nước cái đập nước nó xoay xong mình mới lên được ờ đầu kia ờ, có cái cái cái gì cái không mà cái có cái gì cái gì kìa mấy cái bảng kìa lên thuyền cái thuyền cái này bơi lên thuyền cái thuyền đó bơi được chơi vô thuyền được chơi vô thuyền tiến lên Tẩy đi chị Hải thôi thôi Bắn tay cho nó đi Hay quá hay quá Ủa sao, Ủa sao mình lại đi có cái bè làm gì Ủa lại có cái bè gì vậy Cái này khó lái cái này khó lái <laughs> Rồi qua đây qua đây qua đây Phong ơi giờ bạn kéo mình lên chứ Phong ơi <laughs> Bây giờ mình cần rồi nè Bây giờ mình mệt bạn quá Mình mệt bạn thiệt luôn á nè Nắm cái chân mình Nắm chưa Ok ủa đấm chưa em rồi là ủa sao cái mất tiêu cái gì vậy ủa siro làm à, gì đúng rồi chỗ này đúng á chỗ này siro đang tới kìa mọi người từ từ mọi người đón siro kìa siro ủa đâu đâu Tôi đang lái tiền để mong cách độc lạ Bình Dương rồi ơi Ui Có chỗ này Có người đèo nè Tao đi kìa Oh my god À cái này là xoay sang trái xoay sang phải Cái này phải kết hợp với nhau nè Xoay sang trái sang phải nè Rồi gạt lên phía trước là chạy thẳng đó đâu Gạt lên phía trước là chạy thẳng á Rồi trước rồi Rồi Chạy phía trước rồi Đó Chúng ta hãy chinh phục đá Chúng ta đi tìm đến kho báu của anh Bi nào Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm kho báu nào cái bà cái bà sẽ ướp bà chập nãy giờ thấy rất là vô dụng nha Ừ bà bà đi theo đi bà báo thôi Bà báo làm chân Ôi mọi người tôi đang đi lùi nè mọi người Được bạn ơi Đấy Móc okay, vô, móc vô, móc vô, móc vô Ok, bây giờ mình phải móc cái móc này vô đây nè Rồi, hay quá Ủa sao này chơi sao vậy? Vậy Không, đừng, đừng, đừng Ê, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng Đừng đừng nha, xem đừng nha, đừng nha Người ta đang móc vô Ê, bên bên này móc vô không được Qua, qua, qua qua bên uh, qua bên trái xíu qua bên trái xíu hạ hạ thấp xíu hạ hạ thấp xuống xíu hạ thấp xuống xíu ơi một đi à thấy gì vậy được qua được qua được qua được qua được qua được cái đầu qua được qua được đẩy đẩy đẩy đẩy cái cần tới ừ. xíu đẩy cái cần tới xíu là qua được phía trước phía trước sao phía trước phía trước phía trước lắc đầu ba mươi bỏ ra ba mươi bỏ ra ba mươi bỏ ra ba mươi ba được cái bà báo à rồi qua qua qua qua qua qua qua qua bên trái rồi qua bên trái xíu rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi không có đẹp mà nguyên đầu này có nhiều cân gác dữ lắm rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi qua được qua được hey yes qua được mùi quá quá mùi rồi ok đây đây hình Tôi như là rồi chết rồi mình mình đẩy thùng này xuống mọi người mình đẩy thùng này xuống mọi người ơi đó ờ đúng rồi đây là xếp cái gì ui đúng không phải không ủa phải không xong lật rồi ủa ủa phải không ủa phải phải phải phải phải phải đó bây giờ anh em mình trôi Alo. Chơi rồi tụi đi. Cứ bám vào nhau đi. Em bám vào nhau để sống sót đi. Ôi, Ủa? Ây da! Chết rồi, mất cái thùng rồi. Ở cái thùng đâu? À, cái thùng đâu? Không, thùng ở đây, thùng ở đây, thùng ở đây, thùng ở đây. Chỉnh thắt của anh đi. Ủa, à, Ủa si đâu ốm á, si đâu chui được nè, mình chui thử đi. Chui được. Em có chắc là mình được em không? Ờ, em cũng không chắc lắm. <laughs> Ủa đường nào ta? à em em em hiểu em hiểu em hiểu rồi mình kéo mấy cái thùng xuống nước để mình đi qua cái đường bên kia đâu đâu đâu đâu đâu đây ở đây đây nè nè nhìn nè cái đường bên này nè dạ. mình kéo mấy cái thùng xuống nước để mình đi qua bên dạ, kia anh anh anh anh anh anh anh anh anh thấy cái tay em đang chỉ không hắt lại hắt lại hắt lại đó đi qua kia yeah qua qua qua qua đường rồi qua đường qua đường qua đường có điểm xếp rồi Trời mệt quá. Mình tới đúng lúc. À. Trời mệt quá Rồi bây giờ mình chờ anh em qua đây Hình như cái này có cái thuyền nè anh em ơi Qua đây nhanh anh em ơi Xong rồi tháo cái này ra nè Ê tôi cắm bà đụng vô nha Bà tránh ra nha Đi ra Đi ra Để tôi kéo Tôi giữ bà mui rồi Tôi giữ bà mui lại rồi Mọi người lên đi mọi người Phải tháo ra để mới đi được chứ Nhưng mà phải đợi mọi người Buông tay đi Ai đâu Để chị em sim sao chứ đâu Đâu Thôi ờ, để tôi thả bà mui xuống Đây đây đây thấy không thấy không Nhảy lên ừ. Bám công dây này xuống Ok nó sợ Sao mình cứ qua đi, mình cứ qua đi bây giờ kia mình thấy có cái nút gì kìa Ờ hình như là mình đạp cái nút ra sao á Nhìn hỏi cho em rồi, nhìn hỏi cho em Sammy, yên tâm đi Phong sẽ về, Phong sẽ về Nhưng không phải hôm nay Hai Ơi ờ. ờ, là một người phải ờ, cầm cái thùng chạy qua bên đó đi qua đó hình như hình như hình ấy Không không à, à, à, không, bên kia cái thùng kìa Bên kia cái thùng kìa đâu Mình lên đó mình lấy cái thùng, mình đem xuống đây Trời ơi, đem thiệt đây đi anh đẩy thùng xuống cây ơi ok ok ok ok để thằng em đẩy đi cây bơi đi cây bơi đi cây có anh cây lắm lắm rồi cây ơi lắm lắm rồi mình chim ơi <laughs> đang múa cái gì đâu kia ơi giờ mình đứng chung hội chim rồi ơi rồi yên tâm dẫn con em anh em mình phối hợp no cái thằng chạy xuống dưới này no rồi coi rồi cái thuyền chạy lên lên lên lên ơi mọi người đợi đợi đợi tôi đợi tôi mọi người mọi người ơi mọi người đây nó ờ ờ đúng rồi mọi người đó qua đây qua đây qua đây rồi đây đi đi đi xem ơi no chạy chim ơi chạy chim ơi trời ơi xem cái gì năm đầu khác năm đầu khác kéo ừ đúng rồi đây đây đây đây đây rồi bỏ bỏ lên bỏ lên rồi ok ờ anh anh anh anh anh giữ cái thùng nha để em kéo ạ à. ủa sao vẫn còn sống hả rồi ok đưa lên đưa lên sao vẫn ăn cố thở hả yes yes rồi qua bên kia luôn đâu anh kia lên chưa xếp yes và cần mà chi luôn cầm đôi vậy mà yes qua đường rồi để xếp cho em thở đi mọi người ờ. rồi rồi ok đây phong ơi phong ơi đoạn này dạ. đoạn này hơi căng nha em ừ đoạn này hình như phải treo thuyền rồi <laughs> cái gì vậy treo thuyền á này dùng sức mạnh tình bạn á ơi nè treo nè treo làm gì chúng ta dùng đích của chúng ta mọi người lên tiền sao mọi người lại bỏ tôi với sim ở đây ôi trời ơi vô đi không lên đi mọi người lên đi mọi người lên đi mọi người lên đi lên mọi người lên rồi kéo mọi người kéo con tôi con tôi đại bả đại bả đi mọi người kéo đi kéo nhanh lên kéo nhanh lên <laughs> Cởi bả đi, cởi bả đi, kéo đi mọi người, kéo anh theo. Bà lên là bà bà bảo tiếp bà. Tới ờ, rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Rồi chịu không đi. Đừng lên, đừng lên. Môi béo thổi rồi, môi béo thổi rồi. Em chị muốn bảo vệ tính mạng cho đoàn viên thôi đấy. Nhưng mà tụi em hất hủi chiều mà chị có làm à, imposter trong anh đó rồi. Chị là biết không? lúc mà tụi em muốn bảo vệ chị thôi <laughs> mọi người biết không mọi người biết không cái à, cái cảnh mà anh em bọn mình qua bên đây á xong ca mui ba bị bỏ lại á bà, nằm trên bãi cát nhìn đúng kiểu bất <laughs> à! no no no cái ơi anh em mình rơi nước ờ. rồi tìm cách leo lên rồi xong lên lên lên lên lên lên rồi mình à, rồi chào các bạn chào các bạn chào các bạn quay trở chào không chào không chị chào không quăng quăng bà xuống nước cây quăng nước quăng rồi cùng thế là với tôi rồi xuống đây xuống đây cùng xuống đây tôi nhấn nước mà tôi nhấn nước mà ờ hình như cái cây để để để để móc cái thuyền qua thôi rồi để móc không mũi ba mũi nè để để tôi chặt lôi qua đây lôi ra lôi qua đây à kéo đôi này kéo đôi này kéo đôi này ờ chuyên nghiệp không chuyên nghiệp không chuyên nghiệp không ờ, đó bà là người leo lên trước thấy bà người leo lên trước không không để mọi người leo lên để bé lôi lôi kéo lại các bạn hình như bạn quá một người qua bơi qua bơi qua bơi qua đây bơi tôi qua rồi tôi qua rồi rồi xong ok rồi rồi đem đem đem đem đem giục cái cây uro đang giữ lại kìa đem giục cái cây ui đá cao cao không không không không không không không no no no no tôi biết rồi hình như mình để mấy cục đá trong thuyền nè cho nó cho nó cho nó cho nó gọi là lúng xuống xíu để cho nó vượt qua được bên đây hiểu không ờ ờ ờ đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng cần ờ, ờ, ờ. ơi chỉ cần em em chỉ cần xuống thì em đè em đè xuống xong em em em đi lùi là nó sẽ tự động vô à mọi người đu lên mọi người đu lên cái cái cái mọi người cái thì giám sát tôi mọi người đu lên để tôi để tôi bật để tôi bật cho mọi người đu lên nha ok rồi rồi rồi rồi rồi kéo này kéo này anh tôi ngồi trên mọi người ngồi dưới trời ơi mọi người được đi đi đi đi cái cái cái cái cái đu cắp treo cắp treo cắp à. treo cắp treo cắp treo nè yeah đảo quá xíu ơi vui quá vui ơi vui quá <laughs> Thích quá à. Đảo quá Tụi mình hơi bị thừa cân phải không? Sao tự nhiên tụi mình đi chậm quá vậy? Không anh, anh cứ đợi từ từ anh Ủa gì sao mọi người nhảy xuống hết rồi? Ủa sao anh trượt xuống rồi? Ủa đâu? <laughs> Cảm ơn anh nha Mau về xin luôn hả? Cảm ơn anh Tôi thấy Siro trận này cười khoái chí quá mọi người Anh rảnh quá, anh rảnh quá Tôi ra đâu Bạn kêu không ơi làm gì? ơi ơi Đừng cậu dây ơi Mọi người ơi Mọi người để tôi dây Mọi người đừng bỏ tôi No Hỏi phao mà mình đu quá trớn Bạn à! À! Mọi người thấy một pha Mọi người có mấy giờ thấy một một cái pha tôi bị té trên núi xuống xong đầu tôi đập đầu xuống đá xong tôi rơi xuống nước không Phong ơi anh biết làm sao không ơi đang tắm biển ok từ rồi, đây okay, gạt cái này dạ, xuống nó móc ra đó nó kéo xuống kìa đó ê sao em dạ. thấy nó không khả thi lắm rồi dạ. ui ui wow wow ê rồi leo thuyền leo thuyền leo thuyền nhanh nhanh nhanh đi luôn đi mọi người ơi mình đi luôn đi thôi mình đi đi chạy lại đây ui sao mà hát hỏi mưa quá vậy thuyền sao ơi sam té sao thuyền nhanh quá vậy ơi sam ơi để để không cứu sam rồi lên lên lên lên rồi rồi ไป phải lên đây để đi nhảy xuống đây nè Phong ơi Dạ Anh em mình cùng nhau phá đảo game nào rồi Nhảy lên Nhảy lên Nhảy xuống à. ok bạn ơi từ nãy giờ bọn mình chơi cũng đã rất là lâu rồi cho nên mình nghĩ rằng là tập 1 đến đây thôi bọn mình sẽ kết thúc video tại đây và nếu như bạn nào muốn bọn mình làm thêm những tập tiếp theo nữa về human front fast nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới thì bọn mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo cho bạn xem nha ok còn bây giờ thì tôi đâu có hỏng quá rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau tạm biệt yeah rồi cái phòng gánh còng lưng ơi gánh còng lưng rồi đau dạ. lưng quá còn dạ, tôi là tôi, có, tôi, tôi, tôi không có lợi chứ bộ tôi không có ích tôi nha. là chú chó ừ. chỉ ừ. biết đi thiểu năng Hello team, hello team.